Hello xin chào quý vị và các bạn Làm sao để tôi đã giữ được cái lợi nhuận của mình nhờ hai bí quyết xác định đỉnh của Grimonel và Wyckoff Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách thức để chúng ta làm sao nhận biết khi mà cổ phiếu tạo đỉnh Trước hết thì uh, xin tự giới thiệu uh, Tôi là Quang Dũng, nhà đầu tư, nhà đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán Với hơn 10 năm kinh nghiệm thì hôm nay Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn hai bí quyết để làm sao chúng ta có thể xác định đỉnh trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán ok và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ thì như các bạn đã biết thì bản thân ai cũng trong quá trình đầu tư cũng có thể mắc những sai lầm và trước kia Dũng cũng giống như các bạn cũng mắc rất nhiều sai lầm khi mà đầu tư tiếp tục đầu tư thị trường bắt đầu có lãi có lãi nhưng do là không biết thị trường khi nào đạt đỉnh và cuối cùng tiếp tục nắm giữ và chỉ cần một điều đợt điều chỉnh ngắn thôi là tài sản của mình gần như mất hết hoặc là có những trường hợp mà Dũng cũng bị mắc phải đó là thị trường tăng rất mạnh tăng lên tăng rất mạnh và mình không mua được mình không mua được cổ phiếu đặc biệt năm 2009 lúc đó Dũng mới tham gia vào thị trường nên không biết là thị trường đã đỉnh và lúc đó bắt đầu mua vào và mua xong thì cổ phiếu giảm rất mạnh và lúc đó Dũng đã bị thua lỗ rất là nặng và sau khi mà học được cái bí quyết đầu tư của William O'Neill đó là làm sao để xác định đỉnh của trường chung và sau này một cái công cụ rất là tuyệt vời nữa đó là công cụ VSA của Wyckoff thì Dũng đã nhận ra là có cách để chúng ta biết được thị trường khi nào đạt đỉnh và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách thức để chúng ta thoát ra khỏi thị trường khi mà thị trường chung đạt đỉnh hoặc là chúng ta có thể thoát ra khỏi khi mà cổ phiếu của chúng ta đã đạt những cái đỉnh nhất định nào đó và nếu các bạn thực sự thấy hay thì hãy xem hết cái chương trình này bởi vì nó có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn thay đổi toàn bộ những cái tư duy của bạn trước đây và tôi biết rằng là có rất nhiều bạn khi mới tham gia những video này thì các bạn có thể thấy rằng là những video này nó không phù hợp tuy nhiên thì ờ, bạn cứ xem hết đi và tôi sẽ chứng minh cho bạn tất cả những điều gì nó đang diễn ra trên thị trường cũng như là đang diễn ra trong quá khứ nó đều diễn ra theo một cái mô thức như vậy có lẽ đầu, đầu tiên chúng ta sẽ nói về lý thuyết khi nào thị trường chung là đỉnh đúng không ạ à, bạn sẽ biết rằng là trong vết A thì các bạn biết rằng là nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau để biết khi nào thị trường chung hay là cổ phiếu đỉnh thì ở đây Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là khi mà thị trường bắt đầu có như đoạn chạy nút rút ở đây thì việc mà Dũng sẽ nói trước về lý thuyết để các bạn có thể hiểu rõ à, cái đoạn đầu tiên đó là tạo ra một cái vùng gì ạ kháng cự đầu tiên đó là chúng ta gọi là PSI sau khi một cái kháng cự đầu tiên thì các bạn thấy là bắt đầu nó dẫn đến một cái giai đoạn đó là giai đoạn quá mua hay là BC tức là thị trường tăng rất là mạnh tăng khủng khiếp luôn ạ mà lúc này thì lòng tham của các nhà đầu tư bắt đầu uh, bắt đầu tham tham gia vào và phần lớn các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thiếu hiểu biết thì bắt đầu họ sẽ tham gia đấy rất nhiều một số nhà tư có lãi thì họ sẽ không bán ở đây bởi vì lúc này thị trường có thể tạo ra những khoảng trống và đặc biệt là khối lượng tăng rất là mạnh đây là những cái đặc điểm mà để, để chúng ta biết được sau cái đoạn chạy nút rút này thì trường có đợt giảm rất là mạnh thông thường cái quá trình giảm này khối lượng sẽ thấp và chúng ta sẽ gặp cái vùng hỗ trợ ở đây ạ các bạn nhìn thấy là gặp cái vùng hỗ trợ ở đây và sau khi gặp hỗ trợ thì nó sẽ có những cái quá trình test đây chúng gọi là test à, test tức là nó lên nó kiểm tra cái lượng cung ở trên cái đỉnh BC này và sau khi nó kiểm tra cái lượng cung trên đỉnh VC này thì nó có những đợt giảm tiếp và những đợt giảm này thông thường khối lượng rất lớn và trong VSA người ta gọi là SOW khối lượng lớn và giá tăng mạnh khi nó giảm khối lượng lớn và giá tăng mạnh đặc biệt là có thể nó gãy vùng AR này đó là cái vùng hỗ trợ đầu tiên và bản thân để rũ được tất cả các cổ phiếu ra khỏi thị trường hoặc là có thể phân phối ra cho các nhiều tư nhỏ lẻ thì bản thân Bitcoin sẽ rũ kéo rũ bỏ rất nhiều đây chúng ta thấy là sau khi kéo rũ bỏ rất nhiều hay chúng ta gọi là vùng UT UT nếu các bạn hiểu rõ là những cái vùng này uh, cổ phiếu tăng rất mạnh và uh, thường là khối lượng không có sự gia tăng các bạn nhé thường khối lượng không sự gia và thậm chí là vượt qua đỉnh uh, thông thường khi mà chúng ta vượt qua đỉnh này thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng nó trong quá khứ chúng ta gặp rất nhiều trường hợp và chúng ta thấy là rất là hưng phấn và rất nhiều người mua ở đây và lúc đó big boy lại tiếp tục cho một cái đợt điều chỉnh giảm mạnh nữa sau khi một cái đợt điều chỉnh giảm mạnh nữa thì cái quá trình này nó sẽ có quá trình tích lũy thu hẹp dần đây chúng ta thấy là quá trình này tích lũy thu hẹp dần thì cả một cái giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn B là giai đoạn mà cổ phiếu sẽ dao động để à, bán những cái, cái à, lượng cổ phiếu ở trong loại này sau khi mà chúng ta thấy là biên độ hẹp dần giống như giai đoạn tích lũy nữa trước đó thì chúng ta thấy là quá trình bắt đầu nó sẽ tăng tốc ở giai đoạn cuối chúng ta gọi là UT và sau cái quá trình UT và cái giai đoạn cuối thường thì giai đoạn này khối lượng thấp giá tăng mạnh và giai đoạn này có thể nó tăng 2 thậm chí là 30 phần trăm có một số cổ phiếu thì tăng khoảng độ 10 đến 15 phần trăm trước khi nó kết thúc giai đoạn này thì nó sẽ bước vào một giai đoạn điều chỉnh rất là mạnh chúng ta thấy không ạ và trong giai đoạn điều chỉnh này thì nó sẽ gặp những cái vùng hỗ trợ để nó tiếp tục giao động chúng ta sẽ gặp cái vùng hỗ trợ để tiếp tục giao động nó lại tiếp tục cái gầm hỗ trợ tiếp theo để giao động trước khi nó bước vào quá trình suy thoái và khi các bạn theo dõi cái cổ phiếu này thì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một cổ phiếu trong cái uh, Dow Jones ạ à. Dow Jones chúng ta sẽ nhìn một cái cổ phiếu uh, Amazon của Dow Jones để chúng ta nhìn được cái bức tranh thay vì chúng ta cứ mua bán mua bán mua bán mà chúng ta không hiểu vì sao và chúng ta biết rằng là từ đó chúng ta có thể nhìn ra cái xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ như nào các bạn thấy không từ đó chúng ta có thể nhìn ra xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ như nào và chúng ta sẽ uh, thấy rằng là trong đầu tư thì nó có hai dạng dạng thứ nhất chúng ta thấy là bắt đầu nó đạt đỉnh và nó tiếp tục uh, có những đợt phân phối dạng thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng tạo ra những cái uh, biến động giống như dạng thứ nhất nhưng thông thường những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu tăng trưởng các bạn nhớ nhá những cổ phiếu này những cổ phiếu tăng trưởng nên khi mà bạn không nắm rõ không hiểu rõ được thì có thể bạn gặp những lần thứ nhất các bạn bị thua lỗ và các bạn dần sau khi mà cổ phiếu gặp cái trường hợp này bạn lại không dám giữ lại và bán bán ra khi bạn bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng rất là mạnh thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy rằng là một cổ phiếu có thể tăng 2 đến 30 phần trăm chúng ta gọi là những cái cổ phiếu thường những cổ phiếu uh, dẫn đầu những cổ siêu cổ phiếu hoặc là những cổ phiếu tăng trưởng các bạn nhớ nha đây là những cổ phiếu mà nó rất là mạnh sau khi rất mạnh như này thì nó sẽ có quá trình phân phối để nó thu muốn thu gom tiếp tục một cái lượng cổ phiếu nữa trước khi mà bước vào một sóng mới thì ở cái đoạn trước thì chúng ta cũng thấy rằng nó có cái gì ạ BC nó có gì ạ những cái đợt sách ao như vừa rồi chúng ta thấy là một số cổ phiếu có đợt sách ao như này tức là những cổ phiếu thì số hoặc là rất nhiều cổ phiếu và sau đó nó kéo lên mà nó cần những cái quá trình test đấy quá trình test và đến cái quá trình mình biên độ rất là nhỏ như này các bạn nhớ nhá nó sẽ có quá trình biên độ nhỏ tức là cái biên độ nó thu hẹp lại và những quá trình test này này nó ít thì khối lượng ở đây bắt đầu nó có sự thu hẹp lại các bạn nhớ nhá thu khối lượng ở những vùng đáy này nó có sự thu hẹp lại tức là nhỏ dần đi ạ và khi mà khối lượng thu hẹp lại thì chúng ta thấy là nó sẽ xuất hiện ở ờ, những cái đợt tăng rất mạnh hay chúng ta gọi là SOS những đợt thu hẹp lại này với cái biên độ LPS này cái biên độ nó sẽ nhỏ lần dần chúng ta thấy là cổ phiếu đang được tích lũy nó khác nhau ở giai đoạn kia và khi nó đang được tích lũy thì các bạn thấy là nó sẽ có thể vượt thoát lên với khối lượng lớn và nó tiếp tục tạo ra một cái quá trình LPS nữa trong viết A có thể các bạn biết được là LPS là một cái mẫu hình biên độ thu hẹp tức là cái khối lượng ở đây nó sẽ giảm dần giá của nó sẽ dao động giảm dần gặp cái vùng hỗ trợ đó là cái đỉnh này các bạn thấy cái đỉnh này và đặc biệt là trong cái quá trình mà xác nhận ở đây à, hay chúng ta là SOS thì chúng ta thấy là trong USA người ta gọi là GAC đó là một cái phiên khối lượng lớn thậm chí là có cả gáp để vượt thoát ra những cái vùng kháng cự mạnh này và sau đó thì cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh đấy là một cái trong những cái lý do vì sao bạn bị thất bại bạn bị thua lỗ và Dũng biết rằng là rất nhiều người người người kia khi mà chúng ta nói là một năm có ít nhất 100% lợi nhuận hoặc là 50% lợi nhuận trở lên thì chúng ta thấy một cái điều gì đó nó thật là vô lý đúng không nó thật là vô lý à, tuy nhiên các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì 80% các cổ phiếu đi theo thị trường chung các bạn nhớ nhá 80% các cổ phiếu đi theo thị trường chung còn 20% các cổ phiếu nó sẽ là những cổ phiếu mà siêu cổ phiếu hay là cổ phiếu rất là mạnh nó sẽ đi ngược thị trường chung hoặc là khi mà thị trường chung sideways thì cổ phiếu nó sẽ tăng rất mạnh nên việc mà bạn muốn trở thành những nhà đầu tư siêu hạng thì bạn phải là khác người tức là bạn phải là những người khác người và thậm chí là bạn chỉ là 5% những người đầu tư thành công và Dũng biết rằng là trên thị trường có quá nhiều các hệ thống quá nhiều phương pháp thì đây là một phương pháp đầu tư tăng trưởng giúp cho các bạn có thể tăng mức lợi nhuận nhiều hơn thế thậm chí 100 thậm chí nhiều hơn và Dũng đã có những cái bạn khi mà tham gia vào hệ thống của Dũng đã đạt mức lợi nhuận trên 1.000% năm 2017 từ 200 triệu lên 2 tỷ và bạn ấy vẫn giữ được những cái mức lợi nhuận khá là cao trong những năm ở đây tức là năm 2018 là bạn được 50% và năm 2019 bạn được 70% và liên tục liên tục đến thời điểm này cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn cũng rất là cao và Dũng cũng biết rằng là rất nhiều các học viên cũng đã tham gia trong thời gian vừa qua vẫn giữ được mức lợi nhuận khá cao đến thời điểm này ở đây không phải là một cái việc mà Dũng uh, đưa ra để có thể khoe khoang khoác lác với quý vị các bạn bởi vì khi bạn theo dõi chia sẻ những những cái video của Dũng thì ờ, bạn sẽ biết rằng là những cổ phiếu nào đạt tiêu chí trong đoạn tới và bạn hãy xem hết những video này và tiếp tục theo dõi những video tăng trưởng trong thời gian tới để các bạn có thể nhận ra những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về các chỉ số Dow Jones các bạn đúng không? Chỉ số Dow Jones trước hết là chúng ta sẽ nói một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu Đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là cổ phiếu Amazon ạ. À. Amazon chúng ta đã thấy rằng là nó đã trong quá trình chạy nước rút. Đây là quá trình chạy nước rút giống giai đoạn BC chúng ta như này. Cái đoạn này là đoạn AR và cái đoạn này là đoạn BC. Sau quá trình BC này chúng ta thấy nó có quá trình test thứ nhất và tiếp tục hồi phục test thứ hai đúng không chỗ này là tiếp tục hồi phục và tạo ra một cái nền tích lũy ở đây các bạn thấy này tạo ra một cái nền tích lũy các bạn có thể theo dõi ngược lại đây ạ các bạn theo dõi ngược lại một chút ạ đây các bạn thấy là đây là cái BC và test lại và nó sẽ có quá trình test lại rất là nhiều lần và bạn có thể theo dõi trên cái cái biểu đồ này các bạn thấy rằng là trong quá trình test thì nó sẽ có một quá trình tích lũy rất là đẹp đây ạ thông thường trong quá trình tích lũy này bạn sẽ có thể mua điểm này và cổ phiếu sẽ chạy nốt chu kỳ bạn nhớ nhá chạy nốt chu kỳ khi mà cổ phiếu vượt thoát ra khỏi cái đỉnh này và nếu chúng ta nhìn ở về nến chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái nến gì ạ à? búa nến búa nếu đấy chúng ta gọi là nến búa nhưng thực ra nó có thể xuất hiện rất nhiều cái nến búa ở đây sau đó điều chỉnh nó lại tiếp tục đi lên và thông thường đây là một cái giai đoạn cuối của một chu kỳ bạn nhớ nhá thông thường đây là giai đoạn cuối của chu kỳ để tiếp tục đi lên ở giai đoạn tiếp theo thì khả năng đó là cực kỳ thấp các bạn nhớ nha bởi vì theo cái lý thuyết VSA thì đây là giai đoạn cuối của một chu kỳ và trong cái giai đoạn cuối của chu kỳ thì nó sẽ giảm và đây là một cái vùng hỗ trợ đầu tiên các bạn nhớ nha đây là cái vùng hỗ trợ đầu tiên và sau khi cổ phiếu gặp hỗ trợ thì nó lại tiếp tục hồi sinh đúng không tiếp tục hồi và nó lại tiếp tục gặp cái vùng hỗ trợ thứ hai ở đây ạ đó là cái vùng là 2.923 wow, cổ phiếu lại 2.923 đô tức là hơn 2.000 đô và sau khi nó gặp vùng hỗ trợ này thì có thể nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất mạnh và việc mà cổ phiếu bước vào một chu kỳ rất mạnh thì có thể nó sẽ bất lợi cho ông Donald Trump bởi vì khi mà đoạn này là đoạn chạy nước rút nhưng rõ ràng là khi mà thị trường chứng khoán Mỹ đặc biệt là những cổ phiếu lớn như là Tesla cũng đang trong cái dấu hiệu suy thoái bởi vì quá trình chạy nước rút thông thường khi một quá trình chạy nước rút và nó chạy nốt một chu kỳ thì lúc cả lúc mà quá trình mà một là cổ phiếu chia hai là để cổ phiếu có thể quay trở lại một chu kỳ mới khi mà công nghệ cổ phiếu công nghệ bong bóng tức là tăng tốc rất nhiều trong thời gian vừa qua nó sẽ có thể tác động rất nhiều đến cái chỉ số Dow Jones đây là chỉ số Dow Jones và chúng ta thấy chỉ số Dow Jones nó cũng đang hình thành quá trình chạy nước rút và cũng tạo ra những biên độ thu hẹp test lại và đây chính là những cái dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta biết rằng là khả năng Dow Jones sẽ có những cái biến động rất là mạnh trong thời gian tới chúng ta nói biến động rất mạnh trong thời gian tới và cái xu hướng Dow Jones để vượt thoát ra cái cái đỉnh này này à, thực tế là rất là khó trừ khi nó sẽ có một cái ngành khác có thể tiếp tục tích lũy cho một xu mới bởi vì trong giai đoạn này thì chỉ số Dow Jones nó đang phụ thuộc rất lớn vào các cổ phiếu công nghệ Ok đó là các bạn thấy là chúng ta phân tích về cái thị trường chung của chứng khoán Mỹ cũng như là các cổ phiếu mà nó đang tác động lên cái thị trường chung à, tiếp theo chúng ta có thể quan sát về vàng thì chúng ta thấy là vàng đang trong quá trình tích lũy à, thông thường khi mà vàng trong quá trình tích lũy này với một cái hệ thống VSA thì các bạn biết rằng là thì dao động ở giai đoạn đầu nó là giai đoạn lớn tức là chúng ta đã biết là giai đoạn đầu nó sẽ động dao động rất lớn và khi nào nó có sự dao động siết chặt và biến động hẹp với khối lượng thấp chúng ta nhớ khi mà dao động siết chặt khối lượng hẹp biến động thấp thì nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng còn nếu mà nó tiếp tục dao động lớn thì cái chu kỳ tăng của nó sẽ chưa thể tăng được và chúng ta tiếp tục theo dõi cái biến động của cái cổ phiếu vàng à, tức là cái chỉ số vàng và chúng ta thấy là trong giai đoạn này nó cũng đã khá là hẹp và những cái khả năng vượt thoát ra 1971 thì chúng ta đang cần một phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh chúng ta không được phép mua trước bởi vì khi mà chúng ta mua trước thì có thể giá vàng sẽ bị rơi các bạn biết rằng là trong quá trình mà chia sẻ về giá vàng thì chúng ta Dũng đã chia sẻ ờ, rất nhiều các nhà đầu tư đó là những cái vùng này Dũng yêu cầu là mọi người có thể tham gia ở vùng này lúc đó giá vàng nó tầm khoảng 47 đến 49 thì đó đấy là giai đoạn này và sau khi mà giá vàng tăng đến một giai đoạn này đưa khoảng 51 thì Dũng cũng có chia sẻ và một số bạn thì có nói rằng là rất nhiều người đã bị chết ở vàng ở mức 50 và sao ông lại chia sẻ bạn có thể theo dõi lại cái video này và các bạn thấy là sau cái video này thì Dũng cũng có yêu cầu là bắt đầu phải bán bắt đầu bán ở cái vùng này và lần thứ hai Dũng yêu cầu là bán hết ở vùng này bởi vì khi mà cổ phiếu quá trình chạy nước rút đặc biệt là giai đoạn 2 với biến động lớn thì thông thường nó sẽ giảm rất mạnh thông thường giảm rất mạnh và một số các nhà đầu tư một số các anh chị theo dõi Dũng đã bán ra rất nhiều ở đây ở đây không biết là anh chị em nào đã mua bán được theo những video này thì hãy comment ở đây ạ hãy comment để cho mọi người được biết bởi vì đây là những video Dũng chia sẻ rất là à, rõ ràng để chúng ta sẽ thấy được là nó không mang tính chung chung ạ bạn sẽ thấy là không có tín hiệu chung chung và trong cái mẫu hình này chúng ta biết rằng nó sẽ biến động siết chặt bởi vì cái sự dao động ở đây khi mà các à, hợp đồng tương lai nó vẫn gì ạ vẫn còn nhiều thì nó sẽ dao động lớn và đến khi nào nó dao động nhỏ thì chúng ta biết rằng là xu hướng tăng sẽ là sẽ tăng còn nếu trong trường hợp nó tiếp tục dao động lớn thì khả năng sẽ bị gãy ở đây và hiện tại thì chúng ta quan sát thì nó đang dao động nhỏ nên quá trình sideways quá trình tích lũy của giá vàng có thể nó tiếp tục trong thời gian tới trước khi nó có thể vượt thoát ra 1971 còn trong trường hợp tích cực mà nó vượt thoát ra 1971 với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì khả năng nó sẽ tiếp tục đi lên và thậm chí là vượt thoát ra mốc là 2030 các bạn nhớ là vượt mốc ra 2030 à, thông thường thì trước khi có một sóng lớn thì thông thường nó sẽ có những quá trình rũ bỏ đây đây chúng ta nhìn rũ bỏ hoặc là những cái đợt rũ bỏ này Đấy, chúng ta chúng ta sẽ thấy rằng những cái đợt rũ bỏ này trước khi có một sóng lớn ở trong đầu tư phái sinh nếu chúng ta để ý cũng tương tự như vậy tức là nó sẽ có những đợt rũ bỏ trước khi bước vào xu lớn vậy ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì ờ, chúng ta thấy là các chỉ số VN Index của chúng ta có như vậy hay không thì về chỉ số chứng khoán Việt Nam chúng ta vì là xây đoạn cuối này đây chúng ta nhìn ở giai đoạn cuối của thị trường chung đây là cái quá trình mà nó tạo ra một quá trình tăng tốc hay chúng ta gọi là quá trình nước rút và vùng này chúng ta gọi là vùng BC sau quá trình BC này thì nó sẽ có quá trình giảm rất là mạnh hay chúng ta gọi là vùng AR đấy quá trình khi nó gặp cái vùng hỗ trợ này và các bạn biết là nó lại tiếp tục kéo lên và nó test rất là nhiều ở cái đoạn này quá trình test này thì ờ, vì thị trường của chúng ta Ờ, lúc này là dòng tiền rất lớn nên nó không test quá sâu và chúng ta thấy là tiếp tục vượt thoát lên để vượt thoát lên trước khi nó bước vào xuống giảm nếu chúng ta để ý từng riêng rẽ cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu đó nó đi đúng những cái chu kỳ như này đây chúng ta nhìn này đây là những cái cổ phiếu nó đi đúng cái chu kỳ mà chúng ta quan sát đó là đây đây là những cái chu kỳ và bạn hiểu được rõ chu kỳ này thì tin chắc rằng là bạn có thể thoát ra cổ phiếu ở trong giai đoạn chạy nước rút này thay vì bạn đợi đến khi nó vượt thoát các bạn có thể mua thêm khi mà nó có thể vượt đỉnh trên cái nền tích lũy này tuy nhiên thì nó chỉ tăng được một đoạn trước khi nó thể bước vào một cái đợt giảm rất mạnh đó chúng ta gọi là kết thúc chu kỳ à, một cổ phiếu thì bao giờ nó cũng có gì ạ à? có bốn giai đoạn đó là giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng và bạn chỉ có kiếm được tiền trong đoạn tăng trưởng thôi sau đó thì nó dạng phân phối sau khi phân phối rồi thì nó bước vào một cái giai đoạn đó là giai đoạn gì ạ? À? 4 hai chữ ở giai đoạn giảm rất mạnh. Giai đoạn là giai đoạn suy thoái và thường thì rất nhiều nhà đầu tư mua ở đây, mua ở đây và chúng ta bị thua lỗ rất là nặng. Bởi vì chúng ta không biết rằng đây là giai đoạn cuối một chu kỳ. Chúng ta cứ nghĩ là cổ phiếu này nó đang rẻ so với đỉnh này hoặc là ở đây rẻ so với điểm này và rất nhiều các nhà đầu tư thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và chúng ta nói một cái rằng là chúng ta mua cổ phiếu chúng ta để lâu năm 3 4 năm kiểu gì cũng lãi nhưng bạn biết rằng là mỗi cổ phiếu hoặc là tất cả các cổ phiếu nó đều tuân theo những cái quy luật như này thì chúng ta sẽ dựa ra hai dạng đó là một là chúng ta đầu tư lướt sóng hai là chúng ta đầu tư gì ạ tăng trưởng vậy đầu tư lướt sóng và đầu tư tăng trưởng như nào thì các bạn sẽ theo dõi ở ờ, một cái video tiếp theo của Dũng đó là những cái video nói về đầu tư lướt sóng như nào thứ hai là đầu tư tăng trưởng và làm sao để chúng ta đầu tư tăng trưởng thì tất cả những cái video đó Dũng sẽ tiếp tục phát trong những cái thời gian tới và nếu các bạn thấy thực sự những video này hay có ích thì các bạn có thể comment và chia sẻ những câu hỏi bởi vì Dũng muốn chia sẻ các bạn nó mang tính chất là rõ ràng các bạn có thể ứng dụng ngay được trên thị trường vậy nếu chúng ta quan tâm đến thị trường trong cái giai đoạn này thì chúng ta đây thấy điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra nếu bạn quan sát ở đây thì chúng ta thấy là giai đoạn đầu tiên ở đây là thị trường đã tạo ra một cái sóng ngắn hay là cái đỉnh ngắn đúng không tạo ra một cái đỉnh ngắn và trong quá trình tạo ra một cái đỉnh ngắn ở đây thì nó cũng đã có những cái quá trình test kiểm tra cung cầu ở đây rất là mạnh à, chúng ta cũng biết là có những quá trình sách ao ở đây tức là khối lượng lớn và giá tăng mạnh trước khi nó tạo ra một cái nhịp hồi như thế này vậy thị trường ở trong giai đoạn này của chúng ta chúng ta cần phải xử lý ra sao thì như Dũng đã chia sẻ là trong trường hợp mà thị trường vượt qua cái vùng cản này thì thông thường nó đã có quá trình test lại các bạn nhớ nhá à, nó sẽ có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là nó lên đến vùng này và nó gãy và rất nhiều trường hợp nó đã lên đến vùng trên mà nó bị gãy còn trường hợp thứ hai là nó mạnh hơn nó vượt qua cả à, nó vượt qua đấy ạ nó vượt qua cái đỉnh này và nó đang trong quá trình test lại vậy ở trong vùng này chúng ta cần phải xử lý ra sao xử lý ra sao tức là chúng ta xử lý ở trong vùng này như nào thì về cơ bản chúng ta sẽ quan tâm đến các nhóm cổ phiếu có thể tạo ra dẫn đầu hoặc là những cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ này thì ở đây chúng ta sẽ nhìn được hai góc nhìn các bạn nhớ nhỉ chúng ta nhìn được hai góc nhìn thứ nhất là nếu các bạn đầu tư các bạn tập trung quá vào thị trường chung các bạn chỉ để ý quá nhiều vào thị trường chung hay là thị trường cổ phiếu VN-Index và cái này là cái mà đến phần lớn mọi người sẽ thường là đầu tư tập trung vào thị trường chung à, vì sao lại như vậy bởi vì 80 phần trăm các cổ phiếu nó đi theo xu hướng của thị trường chung à, 80 phần trăm nó như vậy và 20 phần trăm nó sẽ có thể đi ngược xuống của thị trường chung ở đây Dũng muốn nói rằng là 20 phần trăm ở đây trong thị trường chung có xuống giảm thì cổ phiếu của chúng ta có thể nó không giảm hoặc nó đi ngược các bạn hiểu uh, uh, như vậy nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta là một trong 20 ờ, phần trăm chúng ta hiểu rõ được những cổ phiếu mà gọi là những siêu cổ phiếu hoặc những cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm 20 phần trăm thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ bớt được cái độ nhiễu của thị trường chúng ta sẽ bớt được bởi vì cách đầu tư này nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất là chiến thắng được thị trường uh, thông thường thì khi mà thị trường bắt đầu có những cái hồi phục khoảng 5 10 phần trăm thì những cái cổ phiếu dẫn đầu những cái cổ siêu cổ phiếu thông thường nó sẽ uh, có lợi nhuận đến 20 thậm chí 30 phần trăm tức là gấp từ 5 đến 10 lần những cái cổ phiếu mà mà có thể là đi theo trường chung hoặc là những cái cổ phiếu mà nó chỉ ờ, tăng giống như thị trường chung hoặc yếu hơn thị trường chung thì nó sẽ rất là thấp nên việc các bạn ở đây chúng ta cần phải lựa chọn đó là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung Vậy nếu ở giai đoạn này thì việc mà thị trường chung nó đang biến động như thế này thì để chúng ta biết rằng là trong quá trình biến động như này thực sự là chúng ta rất khó phát hiện là cái khả năng đi xuống hay là đi lên bởi vì đây khi mà thị trường hay cổ phiếu gặp những cái vùng đỉnh nó tích lũy đi ngang như này thì rất khó để có thể biết được là thị trường tiếp tục đi lên hoặc đi xuống khối lượng thì chúng ta thấy rằng là nó đang có biên độ hẹp và chúng ta biết rằng một cái quá trình phân phối ở đây quá trình phân phối khi nó gặp đỉnh ở đây thì cũng không phải là một cái gì phải quá đáng lo ngại với chúng ta bây giờ chúng ta cần quan trọng nhất là chúng ta phải tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung nếu thị trường chung giảm thì cổ phiếu đó phải mạnh hơn thị trường chung vậy những cổ phiếu nào mà chúng ta thấy là nó đang giống như thị trường chung hoặc là yếu hơn thị trường chung chúng ta nhớ là những cổ phiếu nào nó đang yếu hơn thị trường chung hoặc là nó ngang thị trường chung đó là những cổ phiếu như là Vietcombank của việc Combank nó đang yếu ở đỉnh chung bởi thị trường chung nó đang thì à, nó đang vượt ship vượt qua cái đỉnh của nó rồi còn việc Combank thì đang yếu hơn đây rõ ràng là nếu chúng ta đầu tư việc Combank một cổ phiếu yếu hơn thị trường chung thì chúng ta đầu tư là chúng ta sẽ đó là chúng ta mua những cổ phiếu nó là thất bại chúng ta gọi là thất bại trong đầu tư tăng trưởng thì chúng ta phải mua những cổ phiếu gì ạ à? mạnh hơn thị trường chung hay là chỉ số RS mạnh hơn thị trường chung thì việc chia sẻ này nó sẽ bị mâu thuẫn với rất nhiều các bạn đã là các bạn đầu tư giá trị thì ở đây nếu các bạn thấy không phù hợp các bạn nào thấy không phù hợp thì bạn có thể ra khỏi cái cái chương trình này bởi vì nó sẽ làm cho các bạn tâm trí của bạn nó không thoải mái nên Dũng cũng mong muốn rằng là, là chúng ta không nên bình luận một cách nó thiếu căn cứ bởi vì chúng ta sẽ quan sát hoặc là theo dõi tất cả những cái chia sẻ hoặc là chúng ta có một cái công bằng nhất là chúng ta theo dõi ngược lại những cái giai đoạn thị trường chung hoặc là cổ phiếu mà Dũng chia sẻ ở trước đó thì chúng ta có nhìn khách quan nhất đúng không ạ chúng ta nên như thế thì nó khách quan hơn thế thì việc mà thị trường cổ phiếu Vietcombank nó đang xấu hơn thị chung hoặc nó yếu hơn thị chung thì sao chúng ta lại mua ok đúng không ạ và Dũng có một cái ví dụ để các bạn sẽ thấy rằng là những cổ phiếu mà Dũng đã mua nó mạnh hơn thị trường chung ở những giai đoạn trước như là cổ phiếu ANV cái cổ phiếu này Dũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi ạ đó là những cổ phiếu đề ANV khi mà thị trường chung giảm điểm hoặc là đang trong quá trình giảm và Dũng đã mua cổ phiếu này đây là 20% những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung việc là bạn chịu chấp nhận theo xu hướng của thị trường chung hay là bạn muốn là người giỏi hơn những cái số đông những người theo xu hướng chung thì bạn có thể đạt ra mức lợi nhuận ngang với những gì mà thị trường chung tạo ra thậm chí là thấp hơn nếu bạn không tìm kiếm được những cổ phiếu tốt hơn ờ, ở đây các bạn thấy là với cái việc mà thị trường chung tăng mà cổ phiếu của chúng ta đạt được bao nhiêu 20 phần trăm thì rõ ràng là bạn đã tuyệt vời lắm rồi đúng không ạ và bạn thấy rằng là năm 2019 các bạn cứ kiểm tra lại những bản tin ở chính cái đoạn này các bạn về xem biểu đồ Dũng khuyến nghị mua rất là nhiều đoạn này và thậm chí là mua ở vùng này khi mà Dũng khuyến nghị tham gia mùa này vùng này khi mà thị trường chung giảm rất là mạnh thì cái việc mà chúng ta đang gì ạ đang là những người giỏi hơn gì ạ giỏi hơn toàn bộ 80 thậm chí là 85 phần trăm những người ở trên thị trường chung thì rõ ràng chúng ta có thể sống sót ờ, vậy cái việc mà chúng ta cần bán khi nào khi mà bán đó là những cái cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút bởi vì thị trường chung nó được cấu tạo bởi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn mà nó tác động rất là lớn đến các chỉ số VN30 và chỉ số VN-Index. Vậy nếu chúng ta quan sát các cổ phiếu dòng ngân hàng, liệu nó đạt được đỉnh hay chưa? Chúng ta quan sát các cổ phiếu Vinhome, nó đạt đỉnh hay chưa? Chúng ta quan sát các cổ phiếu dòng dầu khí, nó đạt đỉnh hay chưa? Hoặc là nó đang ở giai đoạn nào trong xuống điểm, điểm chung? Thì ở đây chúng ta nhìn các cổ phiếu như là cổ phiếu gas, chúng ta thấy rằng nó đang trong quá trình tích lũy, không phải là nó đang trong quá trình chạy nước rút hoặc là đỉnh nên rõ ràng là chúng ta thấy là cổ phiếu gác cổ phiếu PVD là những cổ phiếu mà nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều với thị trường chung trong đoạn tới các bạn hiểu không ạ nó không ảnh hưởng quá nhiều cho thị trường chung trong đoạn tới thậm chí nếu có đi lên thì xu hướng này nó vẫn chưa lên được bởi vì các đường 200 các đường 150 hoặc thậm chí là các đường 50 nó chưa cắt lên cái này Dũng sẽ chia sẻ sao? các bạn sẽ sẽ hiểu chia sẻ sao? vậy ở đây các bạn có hiểu được không ạ nếu các bạn thấy hiểu nghe rõ hiểu thì hãy comment bên dưới bởi vì đây là kiến thức rất cơ bản các bạn không thể học ở đâu có những kiến thức này được bởi vì thứ thông thường khi mà chúng ta nghe trên cái bản tin đó, thì đa phần chúng ta sẽ được nghe chung chung tức là chung chung tất cả những cái gì chung chung thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là khó để đưa ra quyết định chúng ta thấy là những cổ phiếu VIX cũng tương tự như vậy nó đang trong quá trình sideways đúng không nó đang trong quá trình sideways thì việc mà cái thị trường chung có thể giảm mạnh thì khả năng sẽ là rất thấp bởi vì nó sẽ còn gặp những vùng cản rất lớn ở đây nó cũng chưa tạo ra quá trình chạy nước rút nên chính vì vậy thì chúng ta nhìn quan sát ở đây thì rõ ràng thị trường chung của chúng ta đang trong quá trình tích lũy nhiều hơn tức là nó sẽ dao động trên cái biên độ ở đây ạ chúng ta gọi là đây là đỉnh và nó sẽ dao động có thể vượt đỉnh và tiếp tục giảm trong cái biên độ này vậy với các nhà đầu tư chúng ta chúng ta cần phải tìm kiếm những cổ phiếu mạnh hơn thị trường vậy trong cổ phiếu mạnh hơn thị trường giả sử trong nhóm ngành ngân hàng chúng ta thấy là cổ phiếu tiên phong banh có mạnh hơn thị trường hay không vì sao chúng ta biết là tiên phong banh mạnh hơn thị trường bởi vì thứ nhất là chúng ta quan sát về xu hướng của nó thì nó đã vượt qua cái đỉnh 52 tuần tuy rằng thanh khoản của nó chưa là tốt lắm đúng không ạ nhưng rõ ràng là so với các cổ phiếu của ngành ngân hàng nó đang là cổ phiếu mạnh hơn cổ phiếu này có chất xúc tác đó là nó đã đưa toàn bộ công nghệ mới để vào quá trình quản trị của công ty đây là một cái phần cực kỳ quan trọng để các bạn hiểu rõ được cái thứ hai là chúng ta thấy là nó đã vượt thoát ra cái đường SMA 200 và xu hướng của SMA 150 cũng đang dốc lên tiếp theo chúng ta cũng nhìn thấy là trong quá trình tăng của nó ở đây thì đã có dòng tiền lớn tham gia vào và một cái điều mà chúng ta nhìn thấy kỹ hơn nữa là chúng ta thấy là cái vượt qua đỉnh 52 tuần chúng ta biết rằng khi cổ phiếu vượt qua đỉnh 52 tuần nó báo hiệu cho chúng ta thấy là xu hướng trong thời gian tới sẽ là một cổ phiếu tiềm năng vậy quy mô cổ phiếu là thấp đúng không là nhỏ so với những quy mô cổ phiếu lớn hơn thì cái tốc độ tăng trưởng của những quy mô cổ phiếu nhỏ sẽ mạnh hơn rất nhiều các cổ phiếu lớn nên ở đây chúng ta thấy là những cổ phiếu này sẽ đưa vào tầm ngắm không phải là Vietcombank hay là BIDB các bạn có hiểu rõ về việc mà tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường bởi vì trong chương trình này Dũng không thể phân tích được kỹ hơn bởi vì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ nhìn được cách để chúng ta nhận diện ra là thị trường chung đạt đỉnh khi nào hoặc là chưa đạt đỉnh khi nào giống như ở đây chúng ta thấy là quá trình chạy nước rút và trong quá trình chạy nước rút này thì rõ ràng Ờ, một số trường hợp nó sẽ không tạo ra một cái dạng tích lũy trước khi kết thúc nên quá trình chạy nước rút này nó tạo ra một cái nhịp hồi và nó giảm ngay nên với chúng ta chúng ta biết rằng là một cổ phiếu để chúng ta biết rằng nó đi lên nó cần phải tích lũy đủ à, nhân ở đây các bạn biết rằng là trong một cái quy luật nhân quả các bạn dần phần lớn các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta không có kiến thức nếu chúng ta gì ạ à, chỉ mong muốn là tìm kiếm một cái cổ phiếu mà để chúng ta mua được đây chúng ta có hái quả mà trong quy luật nhân quả các bạn biết rằng là nhân thì nó mới có quả nếu bạn không có nhân bạn không gieo nhân bạn không tạo nhân thì cái quả đấy bạn sẽ không gặt được đâu ạ à. nên ở đây Dũng sẽ mong muốn rằng là các bạn sẽ học hỏi những kiến thức mà Dũng chia sẻ đây để các bạn hiểu thay vì các bạn nghe Dũng nói là mua cổ phiếu này tốt lắm mua cổ phiếu kia tốt lắm bởi vì tất cả những cái nhân đó bạn không gieo thì bạn sẽ không thấy có quả bởi vì việc mà giả sử như cổ phiếu này nếu trong phương pháp của Dũng đó là một cái mẫu hình biên độ thu hẹp à, mẫu hình số 1 hay là mẫu hình uh, rũ bỏ thì đây là những cái điểm mà Dũng có thể tham gia hoặc là cái điểm này nhưng tuy nhiên thì một số các bạn mua ở vùng này sau đó bị thua lỗ thì các bạn không biết nguyên nhân vì sao nên quan trọng là bạn phải hiểu rõ về là những cái nhóm cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường và những cái cổ phiếu này so với tầng chung thì nó vẫn yếu hơn thị trường chung nên rõ ràng là chúng ta mua những cổ phiếu này các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro à, vậy chúng ta khi nào chúng ta mua thì trong video này Dũng chưa chia sẻ cho các bạn cách mua hoặc là cách nhìn, nhìn ra mô hình mà bạn chỉ biết là cổ phiếu nào cái nhóm cổ phiếu trong là ngành nó đang mạnh hơn thị trường chẳng hạn ACB là cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường mạnh hơn các cổ phiếu trong ngành vậy sau này các bạn mua thì các bạn chọn ACB chứ không phải là chọn Vietcombank có hiểu chưa đây là cổ phiếu mạnh hơn thị trường bởi vì thứ nhất là nó đã chạy trước trong một chuyến chạy marathon thì bạn biết là cổ phiếu nào hay là cái nhóm bắt đầu là chạy trước thì khả năng nó phải đích sớm hơn thay vì cái nhóm chạy sau những cái bọn ACB hoặc những bọn khác nó chạy sau bởi vì đây chúng ta thấy là nó đã vượt qua đỉnh năm hai tuần đường xu hướng gì ạ trung hạn dài hạn đang dốc lên thì đây là một cổ phiếu rất là tiềm năng và nó đang có xu hướng chuyển sàn khi chuyển sàn thì các bạn biết rằng là sẽ có rất nhiều quỹ rất nhiều các tổ chức họ sẽ tham gia và nâng vị thế này tăng rất mạnh và đây chính là những dòng tiền lớn tham gia vào và đây là một cái điểm mua đầu tiên và với cái điểm tiếp theo các bạn cần phải uh, cái sự xác nhận hoặc là thời gian tích lũy nhiều hơn trước khi mà chúng ta có thể mua điểm tiếp theo ok và các bạn thấy là trong cái nhóm cổ phiếu về thị trường thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cổ phiếu nó đang tốt hơn thị trường chung chẳng hạn như cổ phiếu Hòa Phát cũng đang rất nhiều các nhà đầu tư đeo bám với khối lượng lớn tức là khi mà cổ phiếu đang bị quá nhiều khối lượng lớn thì trong trường hợp nó tăng Dũng sẽ thấy là khả năng tăng mạnh sẽ không nhiều và thậm chí nó có thể test lại các bạn nhé với khối lượng lớn việc mà cổ phiếu tạo ra một xu hướng đi lên Dũng thấy là rất là tuyệt vời xu hướng đi lên này là một trong xu hướng lên lên rất là tuyệt vời cái thứ hai chúng ta thấy là nó đã vượt qua đỉnh 52 tuần thứ ba nữa là chất xúc tác của chúng ta đó là gì ạ cổ phiếu này đã gì ạ đã đưa ba gì ạ ba lò cao đi hoạt động và đến quý 1 năm 2020 nó sẽ đi lò cao đưa vào lò cao số 4 và hiện tại thì kế hoạch của Hòa Phát đang là rất là tốt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu của Hòa Phát cũng đang là cao sản phẩm mới công nghệ mới đúng không nhà máy mới và đặc biệt là hội đồng quản trị rất tuyệt vời và chính cái điều đó nó tạo ra cổ phiếu này có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu cao và đây chúng ta gọi là một trong những cổ phiếu tăng trưởng có vốn hóa lớn vậy với các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta nên chọn các cổ phiếu vốn hóa lớn để đầu tư khoảng độ 30 đến 4%. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng 5 đến 60% để đầu tư những cái cổ phiếu chúng ta gọi là phân khúc trung bình. Bởi vì những cổ phiếu này nó sẽ tăng mạnh hơn, các bạn nhớ là nó tăng mạnh hơn và nó giúp chúng ta thấy rằng là khả năng tăng rất mạnh. Vậy đây là một cổ phiếu mà Dũng đã nói rất nhiều rồi. Nếu các bạn hiểu rõ được là trong một cái quá trình tích lũy biến động lớn như này thì việc mà rũ bỏ để toàn bộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thoát ra một số các nhà đầu tư khi mà Dũng chia sẻ có thể các bạn mua ở đây bởi vì các bạn nghĩ rằng là cái ông này ông chia sẻ nên chúng ta mua vào sau đó chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho gì ạ à? cho cái việc của chúng ta mua và thứ hai nữa chúng ta, ta biết rằng là trong đầu tư thì để thành công 50 phần trăm đến 60 phần trăm là rất tuyệt vời rồi nên thay vì các bạn học phương pháp Dũng chia sẻ đúng không chúng ta học cái phương pháp mà Dũng chia sẻ để các bạn có thể hiểu cách khi mà vào tham gia vào hàng và đây là một cái điểm mua điểm mua tiếp theo các bạn có thể đợi cái quá trình xác nhận đặc biệt là vượt qua cái đỉnh này các bạn nhớ là vượt qua khối đỉnh đỉnh này thì các bạn có thể mua tiếp theo đây là cổ phiếu hiện tại cũng là một cổ phiếu tăng trưởng bởi vì chúng ta biết là kế hoạch của cổ phiếu này cũng đang là khá tốt năm 2020 đặc biệt là năm 2021 khi mà cổ phiếu này vẫn còn dư địa rất rất dài và nó đang tiếp tục xây dựng hai khu công nghiệp nữa và chính vì vậy thì việc mà cổ phiếu đang có tiền mặt rất lớn lại tiếp tục xây dựng hai khu công nghiệp đó là những chất xúc tác cộng với dòng tiền lớn xu hướng đang hình thành thì cổ phiếu này nó đang mạnh hơn thị trường chung nên nó đang tiềm ẩn trở thành siêu cổ phiếu giống như năm 2019 nên bạn biết rằng là trong đầu tư các bạn cần phải hiểu rõ Dung sẽ chia sẻ cho bạn một cái cổ phiếu KNG để các bạn biết rằng là với cổ phiếu này các bạn tuyệt đối không mua trước thì bạn nhớ nhá nếu các bạn mua trước các bạn bị thua lỗ thì đừng có bảo là Dũng chia sẻ kể cả các bạn mua mua trước nhưng khả năng các bạn bị lỗ vẫn là có thể xảy ra tuy nhiên thì xác suất nó sẽ rất thấp các bạn nhớ nha đây là một trong những cái cách để các bạn có thể hiểu rõ rằng là khi nó vượt thoát gia đỉnh nó cần phải test lại đúng không test lại trước khi xác nhận và các bạn mua các bạn nên uh, có thể là tùy vào nó ờ, lợi nhuận các bạn các bạn bán ra còn rất nhiều các cổ phiếu khác và các bạn biết rằng là trong quá trình lựa chọn giống như là cái cổ phiếu gì ạ à, PHR các bạn cũng thấy là cái xu hướng của nó vẫn đang là rất tốt mẫu hình của nó đang là mẫu hình gì ạ à, đi lên rũ bỏ và đây là sự xác nhận chính là cái mẫu hình mà Dũng vừa chia sẻ với quý vị và bạn đó là mẫu hình này ạ đấy là mẫu hình này tức là đi lên rũ bỏ và đợi xác nhận chỉ đợi xác nhận thôi các bạn ạ à. chỉ đợi xác nhận bạn mua nên khi mà các bạn không mua ở ờ, cái việc xác nhận các bạn bị thua lỗ thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đầu tư vậy những cái cổ phiếu này các bạn thấy rằng là thị trường chung giảm rất mạnh những cổ phiếu không giảm nó thể hiện là nó mạnh hơn thị trường chung nên ở đây các bạn Dũng muốn nói các bạn là nếu các bạn thực sự muốn thành công thì hãy trở thành những người tuyệt vời hơn so với 80% những người mà đầu tư theo trường chung à, trong quá trình chia sẻ thì Dũng vẫn vẫn phải nói về điểm chung nhưng tuy nhiên để các bạn muốn xuất sắc hơn thì các bạn cần phải có một hệ thống cần có phương pháp và đặc biệt là trong thời gian tới nếu mà các bạn nào muốn tham gia chương trình của Dũng thì ờ, Dũng có một cái chương trình đó là đầu tư một nhà vô địch đó là nói về tất cả những cái cổ phiếu tăng trưởng và làm sao để chúng ta tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng được cái chương trình thứ hai đó là VSA để chúng ta biết rằng là làm sao để chúng ta gì ạ à? làm sao để chúng ta biết được dòng tiền lớn nó tham gia vào thị trường như nào làm sao để chúng ta biết rằng quá trình rũ bỏ như này đã kết thúc chưa và tất cả những điều này chúng ta sẽ được giải quyết trong VSA và khi mà chúng ta hiểu rõ về VSA hiểu rõ nhà vô địch thì Dũng tin chắc rằng là trong xu hướng này chúng ta sẽ đạt được mức lợi nhuận rất là cao và các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu như này chúng ta sẽ đây là những điểm mua chúng ta đã bị bỏ qua rồi những cổ phiếu DHC thì chúng ta cũng thấy rằng là việc mua ở những điểm này và những cái điểm này khi nào chúng ta mua chẳng hạn trong quá trình vượt thoát này có mua hay không thì rõ ràng những vùng này khối lượng thấp hoặc là lỏng khả năng chúng ta mua sẽ hạn chế chúng ta có rất nhiều cổ phiếu như đạm phú mỹ chúng ta chỉ có mua điểm này chẳng hạn thế điểm này thì lỏng chúng ta mua chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nếu các bạn hiểu rõ được thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta mua ở đâu rất nhiều các cổ phiếu khác như là Dũng Tăng chia sẻ đây đó là gì ạ à, ZSC SSC là một cổ phiếu khi mà các bạn thấy là một cái quá trình nó từ một cái nền chúng ta mua ở đây ok coi như xong sau khi mua điểm này các bạn có thể bỏ qua đây là một quá trình rút bỏ bạn nhớ đây là quá trình rút bỏ sách ao sau khi sách ao nó tạo ra một cái quá trình rút bỏ thứ hai khối lượng thấp với cái nền như này quá trình xác nhận như này thì các bạn có thể theo dõi tiếp tục quá trình siết chặt ở đây trước khi bứt phá đi lên và bạn có thể mua đây là một cái để Dũng chia sẻ hoặc là trong trường hợp nó có thể vượt thoát ngay ở những phiên tới thì bạn có thể mua nhưng sẽ không mua khi nó chưa vượt thoát các bạn nhớ nhá sẽ không mua nó chi vượt thoát chưa vượt thoát khi mà nó rũ khối lượng lớn như này và chúng ta thấy nó test lại như này thì chúng ta cần phải đạt cái sự xác nhận để vượt đỉnh thì quay chúng ta mới mua và cổ phiếu này cũng là một trong cổ phiếu khi mà các bạn hiểu rõ thì các bạn biết rằng là vì sao các bạn mua ở trong vùng này và có rất nhiều các cổ phiếu khác nữa và Dũng sẽ chia sẻ để cho chúng ta biết rằng là việc đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được thứ nhất là gì ạ chúng ta cần phải hiểu rõ được cái phương pháp nào phù hợp với tính cách con người của chúng ta giả sử với một cái hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng thì Dũng tin chắc rằng là nếu ai học và hiểu rõ được thì một năm chúng ta kiếm được 100 thậm chí là 200 phần trăm lợi nhuận mà không phải khó khăn gì bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào các cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu mà gọi là tăng trưởng những cổ phiếu mà uh, phần lớn mọi người sẽ không biết được thứ hai là chúng ta cần phải nắm rõ được những cái bí quyết đó là tìm kiếm những cái cổ phiếu mà nó hình thành đó là những cái dòng tiền do các big boy họ tham gia vào với nhà đầu tư big à, Mac Mini uh, Mac hoặc là một số các nhà đầu tư chúng ta quản lý phù thủy chứng khoán thì họ chỉ mua khi hành hình thành mẫu hình và mẫu hình như nào thì chúng ta sẽ được học được chia sẻ ở những phần sau nhưng đây là một trong những bí quyết mà giúp áp dụng của Mac, Mi, uh, Mac Mini William O'Neill, Wickoff và rất nhiều các nhà đầu tư thiên tài chứng khoán khác và Dũng tin chắc rằng là những chia sẻ như này bạn sẽ học hỏi được rất nhiều các cổ phiếu và còn rất nhiều cổ phiếu khác bạn có thể thấy ở đây đó là cổ phiếu VGC đây là điểm mua còn vùng này chúng ta cần phải đợi thêm thời gian uh, nữa trước khi mà nó tăng mạnh nên tất cả những điều đó các bạn thấy rằng gần như chúng ta nằm trong cái sự kiểm soát chúng ta hiểu rõ được thời điểm là chúng ta mua thời điểm chúng ta thoát ra thời điểm nào chúng ta có thể cắt lót và chúng ta bảo toàn lợi nhuận và đây là một chuỗi video chuyên nói về các cổ phiếu tăng trưởng chuyên nói về cách cơ cấu tăng trưởng ra sao chuyên tìm kiếm các điểm mua như thế nào các bạn sẽ biết điểm mua ra sao thì chúng ta cần phải video tiếp theo biết thế nào là mẫu hình chúng ta cần video tiếp theo biết thế nào là cơ bản của cổ phiếu chúng ta cần phải tiếp tục những video tiếp theo chúng ta sẽ có rất nhiều video nữa nên ở đây các bạn sẽ thấy rằng là uh, một video này nó không thể giải quyết cho chúng ta toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta có thể học trong buổi tối ngày hôm nay tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta nhìn được góc nhìn tốt hơn trong cái quá trình đầu tư của mình